Ok, xin chào anh em, tôi là Tuấn Cơm Thể theo nguyện vọng của rất nhiều anh em trong cái clip trước tôi có hỏi anh em Thì uh, anh em cũng rất thích là tôi làm kết hợp tất cả những cái line up kết hợp với cả bộ 4 wick Thì uh, kể từ cái clip này cho tới về sau là tôi sẽ bắt đầu tôi kết hợp nha anh em nhá Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái bộ 4 wick kết hợp với cả line up nào thì nó mạnh Đấy, tuy nhiên uh, anh em có hỏi tôi là line up nào mạnh nhất ý, thì tôi cũng vẫn trả lời thôi đó là line up Egosit 6 Egosit kết hợp với cả uh, ờ, 4X Và cái lap thứ hai mà có thể gọi là mạnh tương đương Đấy chính là line up 6 ép 6 Feather kết hợp với cả 4 Wick Đó là cái hai cái line up nó gọi là meta rồi Đấy, rất là mạnh khi mà chúng ta chỉ cần uh, có 9 con thôi ở level 9 Chúng ta roll co 3 sao, sau đó chúng ta up 10 Đấy, kẹp thêm một con nữa là xong Rồi, Vậy là hôm nay chúng ta có một con Dark Spirit ở trong cái truyền thuyết Rất hay, rất tốt để chúng ta có thể chơi cái bộ uh, gì nhỉ? Warlock Chính xác Chính xác ở đây là chúng ta có thể chơi bộ 6 Warlock kết hợp với cả 4 Wick đây Ok, trận này có thể là chúng ta xây dựng cái bộ 6 Warlock anh em nhá Tuy nhiên là có một cái uh, tôi cũng phải xin nhắc lại là cái từ cái kể kể từ cái clip mà 6 6 kiếp len ấy kết hợp với bốn Warlang ờ, ờ, à bốn bốn Wick, 6 Kepler kết hợp với cả bốn Wick cái clip trước và cái clip này này. Thì tôi cũng phải nhắc anh em nhá là những cái clip về sau ấy chỉ là những cái clip mà anh em xem cho vui thôi. Anh em xem đây nó gọi là làm content nhá, thử thách là làm những cái line up kết hợp với cả bộ Wick. Thử thách thôi, chơi nó rất là là là khó, chơi những cái line up này này là xây dựng rất khó và nó phải nó phải kèm theo đấy là nó phải có một chút may mắn Tôi phải nói thật là như thế Phải có một chút may mắn mới có thể chơi được Còn nếu mà anh em chơi ấy Mà anh em chơi cái line up Ví dụ tôi ví dụ như là line up 6 Warlock Kết hợp với cả 4 Wick là phải chơi ở level 10 Nó không khác gì cái bộ Mà anh em vừa mới xem ở cái clip trước là cái bộ 6 kiếp len kết hợp với cả 4 Wick ấy Nó cũng sẽ phải chơi ở level 10 anh em ạ và khi mà ở level 10 thì anh em sẽ phải giữ tiền Nói chung là anh em sẽ phải rất biết cách sử dụng tiền hợp lý để có thể lên được level 10 thì mới chơi được khi mà nó đủ bộ. Đấy, tuy nhiên là cũng có một cái chút gọi là gợi ý cho anh em để chơi nó khoa học hơn thì anh em có thể xem nhá. Đây uh, <clears throat> chúng ta có cái con Warlock đầu tiên đây rồi. Lấy vào thôi. Đấy, như cái trận trước ấy là khi mà tôi chơi ấy, tôi nghiên cứu ra thì cái bộ ví dụ như cái bộ Kepler 6 6 đỏ đấy kết hợp với cả uh, ờ, 4 thì chúng ta roll ở level 8 để kiếm cái con Swordman 3 sao Sau đó thì dồn đồ cho Swordman Thì nó rất ok Chúng ta ở level 8 chúng ta sẽ chơi 4 đỏ kết hợp với 4 wick Đấy, 4 đỏ kết hợp với 4 wick rất là ok Giữ máu tốt và cũng khỏe để có thể chơi được Có thể uh, roll được co 3 sao Đó, thì chúng ta chơi ở level 8 nhá Thì chúng ta không có tìm cái cách nào đấy để có thể chơi một cái bộ mà nó ok, nó ổn áp Ở một cái level nào đấy thì cái này nó phải qua quá trình mà thử nghiệm nghiên cứu anh em ạ nha anh em nhá thì tôi là tôi đã chơi và tôi đã chơi rất nhiều trận Tôi đã tập thì nó ra nó đúc kết được là thành là chơi như thế Thì anh em chơi lại anh em đừng có làm khác Anh em cứ làm theo thôi nhá Cứ làm theo thôi Thế là ok Rồi Đầu game thì bài cho thì đúng là kiểu 6 con trên bàn cờ Đều có con nào liên quan đến nhau anh em ạ Dã man <laughs> Đều có con nào liên quan đến nhau luôn Thôi tôi lấy cái huyết trượng Đằng nào chơi đâu kiểu là trận này là ừ, sẽ thiên về là gọi là hệ bắn trưởng Hệ bắn trưởng lên lấy huyết trượng luôn nha anh em nhá Lấy huyết trượng luôn <clears throat> Tí nữa là có Dark Spirit các thứ thì chắc chắn nó sẽ là tung trưởng là nhiều à mà đầu game thì anh em cũng thấy đấy đối thủ <laughs> ôi ôi nhìn, nhìn nhìn đối thủ rồi nhìn tôi hãy nhìn đối thủ xong rồi nhìn tôi cay thật trông ờ, đối thủ to hai con hai sao ở, ở, ở round bốn ở round bốn tức là lúc đấy là level 3 đấy uhm. rồi ra được cái bộ goblin thì cũng có tí liên quan nhưng mà cũng vẫn chưa liên quan lắm nhưng mà thôi không sao Tôi sẽ cố gắng để có thể là thực hiện được cái bộ này Mặc dù là tôi biết là cái bộ 6 Warlock Kết hợp với bốn wick là một trong những cái bộ mà phải nói là rất khó Rất khó đấy Khó nhất luôn, khó thậm chí tôi đánh giá nó còn khó hơn cả bộ sáu đỏ kết hợp với cả bốn wick cơ Bởi vì là cái bộ này nó <laughs> nó, nó nó cảm giác nó nó, nó yếu lắm nó, nó không được mạnh nó, nó mạnh chỉ khi mà nó nó thế nào đấy thì nó mới mạnh nữa thôi Chứ còn tôi thấy bộ bốn đỏ ít ra khi mà có bốn con đỏ ấy Kết hợp với cả wick thì ừ, nó khá mạnh bởi vì nó có một cái độ lì đòn nó cũng có cái độ gọi là có đam chứ còn cái bộ ờ, bộ này thì thực ra đam thì cũng gọi là vừa phải lì đòn thì không chắc chắn là không lì đòn lắm rồi chỉ khi nào mà có đủ 6 x à, 6 6 6 warlock mới lì đòn thôi nhưng mà 6 warlock thì cũng phải có đam thì giết đối thủ thì mới được tăng máu cơ là cũng hơi, hơi khó đấy à ô đây flame wizard này flame wizard hai con ừ hai con Flame Wizard à? <clears throat> Bởi vì à, anh em nên nhớ là cái bộ wick à, chúng ta sẽ phải có Full Length Witcher, Tabu Witcher, ảo ảnh phân lộ kẹp thêm với cả hai con Wizard nữa là đã mất 5 con rồi. Sau đó thì nếu mà muốn bốn Warlock nữa là sẽ phải ở level 8 đúng không? Nhưng mà cái ở cái level 8 đấy bốn cái warlock đấy thì nó khá yếu nếu mà ở level 8 mà có bốn warlock sau đó thì kẹp thế kia thì cái bọn fallen witcher các thứ nó phải lên hai sao cơ nói chung là khá đuối tức là chưa ở level 9 à từ từ nhá xem nào ui và bây giờ lại ra mết này thế nên phải có một cái cách xây dựng khác anh em ạ <clears throat> xem nào này được không Ủa không? Hay là bây giờ chúng ta không có full lần này Chúng ta cũng chả có tabu Chúng ta cũng chả có một cái con ảo ảnh nào cả Thế thì bây giờ chúng ta đá qua Chúng ta chơi mết rồi Chúng ta đá qua chơi mết xong rồi giữ máu Đến khoảng level 8, level 9 Mà tôi nghĩ là sẽ là level 9 đấy Thậm chí là lên level 10 chúng ta mới chuyển thì sao Đúng không? Chắc là phải thế thôi Chứ còn tầm này chơi nếu mà chơi thì phải đợi full lần eco thì tôi nghĩ là um, nó không phải cái phong cách mà tôi hay chơi anh em thấy là tôi cũng rất là ít khi eco Ui nhưng <laughs> chơi quả này Quả này thì lại thành eco rồi Thôi tôi nghĩ lại rồi chắc cái eco Mẹ 10 máu ạ à. Vãi cứt Ê không không không không không không Như này thì lại không nhá Lại đánh được rồi Lại đánh được rồi Ok thế ổn áp Ổn ổn ổn Người nước hai à tôi vừa có ý định là không eco sau đó lại tôi lại có ý định eco xong bây giờ tôi lại có ý định là không eco nữa <laughs> thay đổi liên tục như này có ổn chứ nhở bây giờ lên cái con flame hai sao thì có khi ổn hơn flame hai sao nữa thì chắc là ổn tầm này vẫn chưa ổn đâu tất nhiên là tôi sẽ không đập trứng những con flame đâu tôi sẽ giữ quả trứng này cho con thunder anh em ạ tụi gì mà phải phải phải ờ, đưa cho coi cái con hai tiền Đập trứng cho hai tiền sai lầm anh em ơi Thắng rồi này Cũng chưa muốn thắng lắm đâu Grand Herat vô Thôi mua một con mết thôi anh em ạ Giữ giữ giữ tiền đã Giữ tiền đã Giữ tiền đã Từ từ <clears throat> Tầm này đã phải Tiêu tiền một cách rất là thận trọng Bởi vì nên nhớ là bây giờ ấy Ở trên cái bảng xếp hạng này Chúng ta đang đứng ở vị trí top 7 Tôi có những ý định là, là Bây giờ có nên là phá chuối Của cái thằng đang eco không Đang chuỗi cộng 5 kìa <clears throat> Ui rồi assassin ốc 2 ạ. Thế rồi thôi. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ui ăn được ấy. Thế thì được. Thế thì có vẻ như là đánh giá tôi đánh giá hơi thấp cái bộ này rồi đấy. Thế thì tôi đánh giá hơi thấp rồi. Vậy là chúng ta có thể chơi được nhá. Chơi được. Thế chúng ta có thể chơi được. Ok. Xếp lại quái gái xong rồi tính xem là round sau gặp thằng nào Rồi ok Round tiếp theo mà gặp cái thằng Covid-19 thì chắc là phá chuỗi của nó à, Round tiếp theo mà gặp cái thằng uh, top 1 thì uh, có thể là chúng ta sẽ đẩy cấp như nào đấy để cấp chuỗi Nói chung là vẫn là dính dáng cái việc là gặp ai ở round 11 thôi Gặp đối thủ xứng tầm thì ờ, chúng ta có thể là áp cấp Còn nếu mà yếu thì chúng ta không làm gì cả Ok Ui, là Dragon Clash Thế thì chắc là phải đá một tí rồi Thế thì chắc là phải đá sang Human tí rồi anh em ơi áp 6 Chắc phải đá sang Human tí rồi Tầm này bây giờ tôi đang có ý định là xây dựng theo kiểu Bây giờ chơi khó đi Đã 10 con đã khó rồi chơi hẳn 10 con, 12 con thì sao Nếu mà chơi 12 con thì sao Tức là chúng ta không xây dựng cái bộ wick 4 wick kết hợp với cả 6 block từ đầu à, Mà chúng ta lại chuyển qua là chúng ta chơi mết cơ Chúng ta chơi chúng ta chơi mết xong rồi khi nào ra là con đát thì bắt đầu mới, mới, mới gọi là quay xe Ờ, ờ được không? Được không? Theo anh em thì như thế có được không? quay xe phút cuối phút bù giờ <laughs> miễn sao để tôi có thể xây dựng được cái bộ 4 quick kết hợp warlock là được trong lúc đấy chúng ta có thể test được nhiều thứ đấy kết hợp human với cả mết sau đó thì chúng ta có thể test được cả tỷ thứ luôn ở trong cái trận đấu này chúng ta thử test xem là, là nếu mà già già mà bắn trưởng đam thuần thì như nào chúng ta có thể test một con thunder spirit bắn đam thuần thì nó như nào một con rồng bắn đam thuần thì nó sẽ là như nào Đúng không anh em? Được đấy, được đấy, rất hay Rất hay, cái ý tưởng này rất hay Ok Chúng ta sẽ có một cái cú quay xe luôn sang cái bộ 12 con nhé anh em nhá Trông có vẻ như là lại tăng độ khó cho game rồi Này, hơi hơi tăng độ khó đấy nhá Ui, tô một trông có vẻ khá to ở đây <clears throat> Làm thế nào để cắt chuỗi thằng tô một, Có liệu chúng ta có thể cắt được không? Khi mà chúng ta đã up cấp lên được Cấp 7 rồi Up cấp lên 7 rồi Bây giờ ra tôi hy vọng là có thể ra được một cái con nữa lên hai sao Tầm này một con hai sao là chưa đủ anh em ạ Ui gặp luôn hả Ăn nổi không Ăn nổi không Rồng hóa nào Lướt phát nào Ăn nổi không Vẫn còn bốn con Ờ Ờ Ui Ui rồi Mình xin nhá Cảm ơn nhá Ui rồi Quý hóa quá bạn ơi <laughs> ok ui rồi cộng bảy cơ cộng 7 tiền được quá nhờ hay quá đây rồi ui rồi ôi trứng có sẵn anh em ơi đập trứng không có đập trứng không tại sao không chắc chắn là phải đập trứng rồi làm gì có cái chuyện đây rồi trứng đây giữ chỉ để đập cho thunder mà không đập trứng cho thunder thì còn đập cho con nào hợp lý hơn Dragon Clay 2 sao Tham làm Còn cái lịt nha anh em nhá Còn cái lịt <laughs> Nói cho nó nhanh Không Dragon Clay lên 2 sao đến bao giờ Thôi Không có đợi Chúng ta không chơi đợi nha anh em nhá Đập luôn Goblin đó Ui Bố này chơi Goblin á Vãi đái thật Không bom Không máy bay Có ông chơi Goblin Đang chơi thua Ờ Chắc không phải đâu Tí chắc chuyển ấy <clears throat> Bài này ra hơi hơi nhiều con người nước ấy Water Spirit ra khá nhiều Sói này Ok Round 14 rồi Round 14 và đã có Ở đây là đã chúng ta có 4 con Chúng ta đã có 4 con human còn hai con nữa chúng ta còn hai con nữa thôi thiếu hai con nữa là chúng ta đủ 6 human 6 human ở level 6 6 human ở level 6 7 8 lên 8 nó có Thunder với người nước hai sao. Ổn luôn. Ổn luôn anh em ạ. Nước. Ui rồi ôi, xòe quạt với cả một nước là coi như là đi hết cả đội hình rồi. Khỏe quá nhở Hunter nói chung là không có tuổi. Được đấy. Mèo Mèo được này À bên rồi Clyde nữa Thế này thì hơi thọt tiền Nhưng mà thôi không sao Thọt cũng được Thọt chút Thọt chút nhưng mà tí nữa nó sẽ có 6 human sớm anh em ạ Chấp nhận thọt Rồi Bây giờ cần Nhưng mà chơi 6 human ấy Anh em biết là cái con quan trọng không Nó cần là con nào Chỉ là con già Con già mà nó không ra thì cũng khó chơi đấy nhá Con già thì nó mới có đủ đủ 6 mét ở level 9 Thì nó mới chơi nó mới ổn được Chứ còn nếu mà chơi theo kiểu human kẹp linh tinh vào thì thì nó cũng cũng cũng, cũng phải hai sao thì nó mới mạnh chứ còn một sao thì nó khá yếu đấy. Thua thì là không có sách đâu Giáp băng Có giáp băng cho Thunder Xài quạt sớm này Xung kích luôn chăng Lấy luôn đi Chơi hệ bắn trưởng anh em ạ Đang nào chả chơi mết Ok Lại sao con Thunder nữa này Up cấp cho thêm Thunder vào đúng không Hợp lý không tăng spirit lên thêm con lửa vào tăng thêm cái số lượng spirit đóng đá ở phía trên thêm tăng cơ anh em ạ như này của nó không có dragon claw nhưng mà không được dùng thế này Không biết là có chơi human được không ấy Chứ tôi thấy bây giờ tầm này Mà chưa ra con già Là cũng hơi khó đấy nhở Là cũng hơi khó đấy Hay lắm Vẫn có thể giữ được chú ấy Dưa so lên được hai Vứt mèo vào này Cho con mèo kết hợp là tộc si vết là kiếm được thêm một con flame nữa Ở trên bàn cờ Cũng được Tí nữa thêm uh, Thunder Spirit 2 sao là chúng ta có ba con Thunder Spirit 2 sao Rồi thêm một con Water Spirit nữa Chơi mèo mết luôn Ok Đấy có Ở đây có con Fallen ừ, Sẽ có nhiều anh em bảo mua đi Nhanh lên Không là không kịp đâu Hết giờ rồi Nhưng mà không không Cứ bình tĩnh anh em nhá Cứ bình tĩnh Cái con đấy tôi chưa mua Chứ không phải là tôi tôi quên hay là tôi không mua mà bây giờ ấy, cái tầm này mua chỉ có thọt tiền thôi anh em ạ à. Không giải quyết được vấn đề gì hết Cho nó vào trong đội hình ờ, Thì cứ cho là chúng ta đang trên cái con đường xây dựng Cái bộ 4 quick đi Và bắt buộc nó phải có cái con này Tuy nhiên là bây giờ vẫn chưa phải lúc anh em ạ à. Từ từ nhá anh em nhá Bao giờ đến lúc thì tôi sẽ mua Đến lúc mua thì tôi sẽ mua Còn bây giờ chúng ta ôm ấy Chúng ta ôm chúng ta không nhét được vào đội hình đâu Nhá còn lâu mới nhét được vào Cứ từ từ không tham, không tham Tham là chết đấy Ôm một đống tiền xong rồi là, là toang đấy Bộ này nó cũng là một cái bộ mà Phải cần phải sử dụng tiền nó rất hợp lý Đủ tiền để có thể lên 10, lên 11 Và có đủ 6 human girl anh em ạ Bây giờ vẫn chưa có 6 human này Đang ờ, gọi là chơi theo kiểu 12 con warlock luôn ấy Nên là tôi nói rồi Đây là nó còn có tăng độ khó hơn cả là 10 con warlock cơ nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta không có lên được 12 thì tôi nghĩ là dừng ở 10 là cũng là được nha anh em nhá. Lên được 10 là đủ bộ rồi. Đấy, chơi được lên được 10 là ok. Cái bộ này ở 9 thì không được nhưng mà ở 10 là đã được rồi. 6 lock kết hợp với cả 4 Wick là chơi ở level 10. Đấy nếu mà lên được 10 là ok. Còn nhắm được là lên 11 12 thì mới chơi thôi. Còn nếu không chơi được thì chúng ta cũng sẽ phải bỏ thôi nha anh em nhá. Cứ lên 10 đã, cứ lên 10 đã rồi tính. Lên 10 rồi chúng ta tìm lại mấy con kia cũng dễ không mà Anh em yên tâm nhá Yên tâm đi Thế nào mà nó trả ra Có cái gì đâu mà phải no Cứ lên được 10 để đủ đội hình đã Đấy Chứ còn bây giờ mà mà cái đội hình đấy là nó chơi ở level 10 cơ anh em ạ Chứ đâu phải chơi ở level 9 đâu Kiếm sách để mà up cấp thôi Tiền thì nó là ở từ những cái cuốn sách này, này mà nó ra đây Rồi ok Nhưng mà như này có yếu không thì tôi cũng chưa biết như này đủ sức mạnh để có thể là không nhở chơi không nhở tôi nghĩ là như này là vẫn đủ mạnh rồi đủ mạnh rồi thực ra mết bây giờ nó mới là chính đam chính và đam chính nó vẫn là con thunder trong cái bộ mết rồi dùng sách luôn đi nhắm vào lên level 10 thì, thì, thì lên mà lên level 12 thì chúng ta chơi tiếp còn không thì chúng ta lên được 10 là chúng ta có thể xoay rồi Xoay được ở level 10 luôn à, ch Chúng ta cũng sẽ phải giữ những cái con một tiền Những cái con một tiền là những cái con mà khi mà lên 10 thì rất là khó rôn Ơ ơi, cắt chuối này, được quá nhờ Vừa cắt chuối luôn, hay quá Đây rồi, từ từ nào, xem nào Đây rồi Được chưa Ổn đấy chứ Bờ... Ui có thằng đi à? Đi ở round 19 á Phải đái thật À thằng round 19 nó chính là thằng Quýt đấy Nó quýt đấy Nó chơi uh, bộ Goblin nhưng chắc không ra Round sau là lên, lên 10 luôn được không Lên 9 Lên 9 thì chắc chắn là lên được rồi Lên 9 Mà lên 10 luôn Tiền round sau đủ lên 10 thì có khi là dí 10 luôn đấy chứ dí 10 ở round 21 được không? Hình như là vẫn thiếu một chút Đủ đam ấy chứ, tôi thấy đam to mà Đam này clear khá khỏe đấy chứ Tầm này round 21 là vẫn mạnh Vẫn mạnh Mặc dù là chưa ra già đâu Nhưng mà nếu mà có Có có, có 6 mét thì nó còn mạnh nữa cơ Bây giờ chỉ cần ra con già thôi là đủ 6 mét ở level 9 luôn này Nhưng mà con Water Spirit 2 sao ấy Thì nó vẫn khá là tín đấy Một lướt của nó gây ra được rất nhiều đam Được chưa? Ấn mãi theo được quyển sách Rồi ok Cái phiên bản máy tính cắn máu cắn sách rất khó Thôi chú tôi nghĩ là phải roll Roll đi Chúng ta roll kiếm hai sao đây anh em ạ Giữ cái chuỗi này Giữ cái chuỗi này Đây rồi Xem nào không Không lấy con này Đây lấy con này Từ từ đã phải roll đã anh em ạ Roll đã roll đã roll đã Tôi quyết định vẫn phải bỏ cái loa ảo ảnh đi Chưa cho vào được anh em ạ Tạm thời chúng ta vẫn cứ bỏ con ảo ảnh đi thôi Bao giờ phải cho vào được rồi mới tính Còn bây giờ chưa cho vào được Vẫn vẫn chưa cho vào được Ok, roll tiếp thôi Roll full 2 sao rồi mới chơi điện tử được Đấy lại ra full lần nhưng mà thôi Bỏ qua nha anh em nhá Không lấy Nhất định là không lấy rồi Đấy rồi ra rồi anh em ạ Ok Thay con trò sói ra 6 mét đủ rồi đấy 6 mét nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa cho con Water Spirit ra được đâu Bây giờ là chỉ có lên 10 thôi anh em ạ Ok Thế này được chưa Rồi ổn áp Lên 10 thôi Còn con Water này là phải giữ Đây này Ui trận này có Đấy nhá anh em nhá ego Egosit kết hợp với 4 wick Đúng rồi Đấy meta đấy Bộ meta đấy Ơ kìa quên ảo à, ảnh Được có slot mua rồi Chuyện này có ego Egosit kết hợp 4 wick Đấy rồi Akali vẫn lên anh em ạ Mặc dù nó đéo liên quan gì đến cái bộ mà tôi đang chơi Tôi xây dựng để định có ý định là xây dựng cho anh em xem Đấy nhưng mà tôi vẫn cứ mua Mua lên hai Sau đó tí nữa là bán hết Thay thay đổi 100% đội hình à Đúng không? Đúng luôn Đúng luôn Thế nên bảo độ khó mắc 10 luôn Xây dựng kiểu <laughs> Xây dựng bình thường nó đã khó rồi Đây còn 12 con không chuyển bộ càng khó anh em ạ Đúng kiểu là chơi thử thách ấy Thử thách còn tem thử thách Chơi uh, xây dựng layup Độ khó mắc 10 luôn Nhưng mà nó có Tất cả nó đều là có hai mặt anh em ạ Một cái bộ khó nhưng mà Khi mà anh em vui lại cắt chuỗi rồi này Cắt chuỗi liên tục luôn Bộ này khó nhưng mà khi mà anh em đã lên được ấy Thì tôi phải nói là nó là mắc binh luôn Nó cũng giống như cái bộ đỏ ấy cái bộ đỏ 6 ờ, đỏ kết hợp với cả ờ, bốn wick ấy nó cũng thế anh em ạ nó vẫn khó xây dựng tuy nhiên là khi mà anh em đủ bộ mà full lên được 10 ấy, xong rồi con co lên 3 sao thì thôi anh em phải nói là xẹp nó xuống đúng là kiểu như là mình làm ra xong mình cố gắng ấy những cái gì cố gắng ấy xong được cái thành quả ấy, xuống lắm Ờ, xem tí nữa nó đủ 6 sáu con warlock 4 wick thì nó sẽ mạnh đến cái cỡ như nào nha anh em nhá. Đấy, ừ, để xem là như nào. Nhưng mà chúng ta gần như là chúng ta tí nữa chúng ta bán hết đấy. Chả có giữ lại cái con nào đâu. Nếu mà ờ, giữ lại thì chắc là tôi nghĩ là sẽ giữ lại con Thunder Spirit vì nó lên được 3 sao. Tôi nghĩ là như thế. Nếu mà lên được 3 sao thì tôi sẽ giữ lại con Thunder Spirit còn lại là tôi sẽ bán hết cả con già cả con con mấy cái con ở phía dưới ấy. Già lên được hai sao thì thử xem là già bắn nam thuần thế như thế nào nhá anh em nhá Đấy, Thế là ổn rồi Coi như là một cái content làm là test cho anh em luôn Game này sẽ chúng ta sẽ test được rất nhiều thứ Đây anh em thấy không? Ui rồi Cũng mạnh đấy Cũng mạnh đấy Cũng mạnh đấy Ui nó mạnh thật anh em ạ Tôi chết tội chết tội chết tội Ui rồi đừng gáy tuấn ơi mẹ nó hòa mày cũng mày hòa mất chuỗi nhưng mà không cho chuỗi đối thủ là cũng được cũng không đến nỗi không đến nỗi không đến nỗi cũng chả biết làm nào cũng chỉ được như thế thôi chứ cũng chả biết làm nào nó bất tử mà thôi được rồi gặp cái bộ meta mà cầm hòa được thì là cũng là ok <laughs> ok chúng ta vẫn tiếp tục được nói chung là trông khả quan là lên được 12 đấy trận này là, là, là, là rất là ok rồi nhá lên được 12 tí nữa ra dash sprint thì chúng ta bắt đầu chuyển bài quay xe ok hiện tại thì nói chung là tôi vẫn ổn nha anh em nhá vẫn ổn vẫn có đủ đam vẫn có đủ coi như là giữ được máu trận thậm chí là có trận có thể chiến thắng để được bốn quyển sách nếu mà giả sử như bây giờ tôi có thua thì đến ra 30 là chúng ta vẫn lên được 12 Đấy Yên tâm Yên tâm rồi đấy anh em ạ Yên tâm rồi Thoải mái rồi Ok Chuyện ma pháp tiếp này Đây rồi Ghép luôn như còn gì nữa Tăng sức mạnh tấn công phép thuật Ui đây rồi Dark Spirit rồi Dark Spirit này uhm. Được quá nhờ Rồi. Tôi sẽ cho con Kunka vào thay cho con uh, con con con rồng bởi vì là con Kunka nó, nó có khống chế anh em ạ. Con rồng thì thực ra rồng một sao thì cũng khoan thua. Rồng là con là rồng đi bộ nữa. Chúng ta có một con Kunka thả thuyền thì chúng ta có thêm khống chế cũng như là gây được đam nó sẽ có hiệu quả hơn. Con này là uy tín đấy, không phải là vớ vẩn đâu anh em ạ một sao nhưng mà vẫn là gọi là uy tín máu thì 800 đấy thả được cái thuyền ra đặt vào là ok rồi chết cũng được đấy, thậm chí là còn không chết luôn mạnh đấy chứ hay quá vậy là chúng ta vẫn giành chiến thắng đây có thể lên được 12 được rồi thế thì ổn rồi đấy hay lắm Thậm chí là bây giờ tôi có thể giữ con Kuka lên hai sao Đưa con Kuka lên hai sao cũng được Rồng chắc quá đã lên được hai sao Anh em nhỉ Thôi cứ giữ đi con nào lên hai sao chơi GM Được rồi ừ, Không được Vẫn phải giữ con Calong Calong phải giữ anh em ạ Lết game con này nó sẽ gây đam chính Ca lông có thể giữ máu một khoảng thời gian khi mà chúng ta chuyển ấy Chúng ta có thể chơi tạm con ca lông cũng được Trước khi chúng ta có thể làm được cái điều gì đấy Ví dụ 6 Warlock ca lông thì sao 6 Warlock 4 Wick kẹp ca lông Ở level 11 là, là được rồi Còn lên level 12 kẹp thêm được một con nữa cơ Thoải mái đi Thoải mái đi, thoải mái slot Ca lông 2 sao luôn Level 12 chính là con Thunder Spirit Đúng chưa? Ui giời, đúng quá luôn anh em ơi Thế là chúng ta đủ bộ Mà thậm chí là tôi thấy là bây giờ tôi vẫn đang thắng rồi anh em ạ Cái con Thunder Spirit thực sự mạnh Con chả cần già hai luôn này Hay quá nhở Đấy, cái quả trứng nó đập cho cái con đấy mà bây giờ nó vẫn là phát huy hiệu quả đến bây giờ Uy tín thế như này Kinh thật Uy tín từ giữa game ra quả trứng đập cho con này Bây giờ vẫn uy tín vẫn là là, là là cái con mà đang gánh kèo của chúng ta đấy rất là gánh luôn rồi bây giờ bây giờ là sắp lên được 12 rồi anh em thắng một round nữa thôi là lên được 12 này cú thế nào lên 12 kẹp con đát spirit thêm vào là ok thêm ca lông thêm đát à à không thêm uh, thêm warlock đi thêm warlock kẹp thêm con uh, ờ, shutdown evil vào nữa shutdown evil vào nữa ok rồi hai warlock đã hai warlock đã chuyển dần anh em ạ đó ờ, chắc chắn là trận này lên được 12 con rồi đánh 12 con luôn cho anh em thích hôm trước của anh em yêu cầu tôi là chỉ có chơi 10 con thôi 10 con chơi anh ơi chơi thử bộ wick chơi thử bộ wick warlock ok wick warlock đây wick warlock đi nhá em nhá Tôi không nhớ anh em nào luôn Nhưng mà đây bây giờ bắt đầu đây Bây giờ đã ra đã split rồi Chúng ta sẽ chuyển dần anh em ạ Bắn rồng đi thôi Bây giờ ra đát rồi Vứt ca lông vào này Đấy bây giờ cần là con AM nữa thôi là xong rồi Một con AM vào Nhưng mà trước khi ra con AM chúng ta vẫn phải coi như là xoay xoay một tí anh em ạ xoay xoay một tí để, để, để có thể chơi được ví dụ như đây là có thể kẹp gót vào này gót cho ca lông nó bắn cũng ok cũng ok rồi thì nữa luôn mấy cái ra con ví dụ con con con con uh, đào level 2 sao vậy à. xong rồi kẹp đủ 4 wick vào xem cái con này nó nổ nha anh em nhá đúng là chơi kiểu hệ cung trưởng ấy tôi sẽ dồn hết đồ cho con đào level dồn hết đồ cho sát Devil luôn để xem là cái sức mạnh của con sát Devil khi mà có 12 con thì nó sẽ như thế nào. Ok. 12 con đấy nhá anh em nhá. Cái số lượng tia thì cứ mỗi một con demon là nó tính là một tia. Vậy là chúng ta có tới 10 cộng thêm tận 12 tia cơ. Rất là kinh khủng. Đây rồi, hay lắm. Cho vào. Tuy nhiên là chưa có đủ bộ 4 wick chưa có đủ bộ 4 wick nên bây giờ nó vẫn tính là không có con demon nào cả bởi vì chúng ta đang mất cái bộ demon ở trong này Chúng ta không có kích hoạt demon Chính vì thế nên là nó không được tính được thêm một tia Không được cộng thêm một tia đâu Bao giờ có đủ bộ 4 wick thì nó mới mạnh được anh em ạ Rồi, bây giờ cứ bán dần, ờ, chuyển dần này Rồi, chuyển dần đi <clears throat> hay quá tôi tôi thấy là gọi là thành công rồi đấy đến đây là chúng ta gọi coi như là đã thành công bây giờ chỉ tìm được con tabu witcher chúng ta đang thiếu một con một tiền ở level 12 để roll ra <laughs> bây giờ không roll ra được thì sao không roll ra được thì đúng là chúng ta coi như là cái cái video này coi như bỏ <laughs> mất công lên được 12 nhưng mà lại không có thiếu tất có tất cả thiếu mỗi tabu anh em ạ có tất cả nhưng mà thiếu mỗi tabu cay không thế thì cay lắm nhờ thiếu tabu không thể thực hiện được cái bộ uốn wick sáu block giáp băng rồi xin con tabu này ui đây rồi <laughs> ok ổn áp anh em ơi thế là đủ rồi đấy thế bây giờ chúng ta thử cho vào em nhá bây giờ thử thử phát thử phát xem nào bây giờ bây giờ thử phát này thử, thử phát đầu em này có được không này đây đủ chưa Thử nhá Bây giờ vẫn để đồ Bây giờ chúng ta thử test lần đầu tiên Là thử cái gì Thử xem là Bây giờ kết hợp với cả bộ Mết xem là thế nào Kết hợp với bộ mết 6m Giữ 6m đã Xem nó mạnh đến cái mức nào nhá anh em nhá 4 wick kết hợp với 6m Đồ với tạm thời tôi cứ dồn cho con Thunder Spirit này Để xem cái đam của con Thunder này nó có mạnh không Nha anh em nhá Round trước là chúng ta có những round là lên 10.000 đam Còn round vừa rồi là 6.000 đam Thử xem Thunder Spirit lần này tỏa sẽ được bao nhiêu đam Ui to hơn anh em ạ à. Đúng là to hơn hẳn luôn Đúng là to hơn hẳn Đúng là to hơn hẳn bởi vì đam của nó sát thương thuần anh em ơi Sát thương thuần Đúng là to hơn hẳn Tuy nhiên là tôi tôi tôi thấy là nó không hiệu quả lắm bởi vì là sát thương thuần thì nó sẽ không được cộng thêm cái khả năng kháng phép à cái khả năng giảm kháng kháng phép của đối thủ Thôi bán mấy con này đi thôi anh em ạ Chúng ta chuyển sang cái thắt sát thương thuần Khiến cho cái việc là sát thương phép ấy Sát thương ma pháp ấy Nó không được hưởng cái cái hiệu ứng của sát thương ma pháp Là giảm sát mưa, giảm cái kháng ma pháp của đối thủ anh em ạ Chính vì thế tôi nghĩ là là, là, là, là, là, là có thể là cái bộ mết này nó không hợp lắm đâu Không hợp khi mà chuyển hết sang thành sát thương thuần Sát thương chuẩn Nói chính xác là sát thương chuẩn tôi tôi chuyển đồ cho con uh, con con con uh, ờ, Shadow Devil đây Shadow Devil bây giờ nó sẽ làm co chính nhá anh em nhá Xem là con này nó sức mạnh của nó như nào Khi mà nó tỏa bây giờ ấy Nó là tỏa nó rơi vào tầm khoảng hai mươi mấy tia luôn Thôi để tôi tính chính xác cho anh em luôn nhá Tôi tính chính xác cho anh em luôn ờ, Ở level 2 thì cái con Shadow Devil này nó sẽ bắn ra là 9 tia 9 tia 9 tia mà cộng với cả 12 con Vậy là mỗi con này nó sẽ được tính nó đi mừng hết anh em ạ khi mà kích hoạt 4 wick thì chúng ta có tất cả là 12 con demon 12 con demon cộng với 9 tia của nó Ảo Chica này 9 tia Vậy là cộng vào nó sẽ là 21 tia 21 tia Ui rồi ôi anh em nhìn kia Tỏa một phát 10.000 đam luôn Bằng hai con Thunder Spirit tung trưởng Kinh chưa Quá kinh khủng anh em ạ Nhưng mà thằng này trông có vẻ như nó một mình nó solo hết à Phải không Solo hộ chúng tôi Ui rồi kinh chưa Anh em thấy được chưa Được đấy Được đấy Bây giờ mà cái con Con uh, Shadow Evil mà nó lên 3 sao nữa thì Mà khó Lên 3 sao chắc mạnh lắm rồi Cho xin con đắt 2 nào Già 2 ừ. Thử không nào Chúng ta test cho đây là chúng ta vẫn đang test anh em nhá Vẫn đang test cái bộ này Bộ mết này xem nếu mà kết hợp vào Tung trưởng Thực ra bây giờ cái con này nó đang chuyển sang thành sát thương chuẩn đấy Sát, sát, sát thương chuẩn cho sát đao devil Ui chết rồi, sao đây vồ tôi là không kịp tung trưởng nó chết mẹ rồi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Thôi thôi thôi thôi. Tôi nghĩ là cũng không mạnh đâu. Anh em ạ. Không mạnh, không mạnh, không mạnh. Con này nó đuối quá, nó yếu sinh lý quá anh em ạ. Thôi chuyển sang Warlock thôi. Tôi nghĩ là chuyển sang Warlock thôi. Trông bọn mết này có vẻ không ổn lắm. Trông mết có vẻ không ổn lắm anh em ạ. ghép được cái gì Đây Ghép cái gậy gai đi Tôi nghĩ là sẽ tí nữa sẽ chuyển sang Warlock Nhưng mà thôi Được rồi Chúng ta sẽ phải từ từ chúng ta giữ tiền Không là không đủ tiền để roll Còn Dash Spirit 2 này Trứng thì tôi chưa đập đát vội Bởi vì là tôi đang tính là nếu mà con đắt nó ra Nó lên được hai thì tôi sẽ đập trứng cho con Thunder Lên hai sao, ba sao Đó chín đẹp với con Sailing Assassin đã lên hai sao Mẹ nó còn cũng có combo đẹp thế kia đi Tôi chết rồi Round này nó đẩy nhiều máu lắm Ôi đau thế Ui đúp đúp đúp Doom Phải mua đúp rồi Phải mua đúp Bài này phải có đúp anh em ạ à. Bắt buộc là phải có Doom Warlock luôn không? Từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã Bây giờ không có slot Bây giờ roll đã, roll đã, roll đã, roll đã Anh em ạ, chưa, chưa, chưa chuyển được đâu Đưa Thunder với Đát lên hai sao đã rồi tính Lên đây ôi Hay quá Chưa có đủ slot anh em ạ Chưa có đủ slot Từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bốn Warlock đã bốn Warlock đã Từ từ Chuyển dần chuyển dần Chuyển dần chuyển dần anh em ạ Bây giờ nhá Nó vẫn phải là 6 mét Thì nó mới mạnh được Đấy tuy nhiên là Tí nữa sẽ chuyển dần chuyển dần sau cái công công cuộc chuyển ấy nó phải từ từ anh em ạ bởi vì cái bộ này là nó chuyển 100% trăm luôn nên là phải chuyển từ từ mỗi một cái giai đoạn là chúng ta chuyển một chút thôi một vài con đi thôi mà chúng ta vẫn phải giữ được cái form nếu không thì cái màu nó sẽ tụt rất là kinh khủng nhất là ở trong này là những cái bộ mà phải nói là nó đẩy khá là kinh kinh khủng khiếp như là cái bộ chín hẹp hay là cái bộ exit là những cái bộ mà nó đẩy kinh khủng khiếp lấy cái gì đấy mảnh linh hồn đây lấy cái hút máu đi tôi nghĩ là lấy cái hút máu gậy gai chắc là không cần cái gậy như ý ờ, hai sao đâu bởi vì là về căn bản là cái bộ này là cái bộ bắn trưởng nó không phải bộ bắn tay đánh tay tung trưởng thì nó nó tung được một phát thì nó cũng sẽ tung được phát thứ hai thôi ok bốn warlock đã này ui được quá nhở được quá nhở anh em nào được quá được quá được quá đùm chưa đùm chưa đùm đâu đùm đâu đùm vào nó đúng rồi đùm vào nó ui con đùm chết mất rồi không sao lần này thì lọt được một con thôi rất mạnh đấy chứ rất mạnh đấy chứ anh em ui rồi được đấy được đấy được đấy ơ có ăn được không có ăn được không không ăn được không ăn được không ăn được con này thì hơi khó con này phải có con Doom 2 mới ăn được Đây trứng đây cho con Doom đây này Trứng cho Doom hay là cho Đát đây Rồi nhưng không sao chúng ta bây giờ chúng ta mới có 4 thôi 4 Warlock thôi và chúng ta đang cân kèo Lọt được một con thôi bởi vì là không dính Doom Yên tâm Tôi nghĩ là có cái cửa ăn Đây rồi Con sâu Và thêm một cái con Doctor nữa là đủ rồi đúng không Đủ rồi hai con mà Đây Đùa Nhưng mà bây giờ bỏ Doom à Chứ bỏ Doom ra thì không được Thế bỏ cái gì nhở Nếu mà bỏ thì chỉ bỏ được Doom, Queen of Pain hoặc là con Thunder thôi Nhưng mà không, con Thunder 3 sao rồi Thế thôi bỏ Queen à Bỏ Queen cho Thôi bây giờ cứ chơi tạm Queen 2 Có Doom 2 cho vào Đấy con này thay con sau Doom 2 sao thay vào cho Queen 2 nhá anh em nhá Là ổn Ok Ego Seed với chúng tôi Ôi rồi anh em ơi, anh em nhìn kìa Cái bộ Egosit Thổi một phát là đi luôn Chứng tỏ cái bộ này nó còn tối thượng lắm anh em ạ à. Bộ Egosit cái tuổi gì Egosit thì đúng là là vẫn có tuổi Nhưng mà nó là meta thì nó chỉ dễ chơi thôi Nhưng mà bộ này mà nó đủ bộ thì Cái bộ kia nó không có tuổi anh em ơi Đã Spirit 2 sao rồi Hay quá Queen of Pain bán queen đi nhỉ Rồi bây giờ tôi bán queen thì tôi mua con này tôi Cho vào đu Đằng nào phải chơi đu Anh em ạ Bắt buộc phải chơi đu Bắt buộc phải chơi đu Ok Đấy đúng rồi Bây giờ bây giờ nào xem là solo là 9 đẹp 9 đẹp mắc binh nhá 9 đẹp này là 9 đẹp mắc binh rồi đấy Không mạnh hơn được nữa đâu Như thế là mắc binh rồi uh, ca lông này rồi thì có cả cả cả sai linh rồi nhá anh em nhá đây để xem nào bây giờ xếp bài khéo khéo tí cướp bài nó counter nó mà mình làm đéo con cướp thôi cẩn thận không nó cướp thôi là được cẩn thận không nó cướp thôi là được ok tỏa phát áo phú em 21 tia 21 tia của tao đâu đây rồi bắn mãi mới ra vai cứt thật giặt mãi mới tung được trưởng chết mẹ gần hết rồi ui nhưng mà hồi máu kinh chưa kìa anh em kìa ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi đu vừa rồi đu vừa rồi bạn ơi đu vừa rồi ui rồi ui rồi ui rồi đu rồi đu trúng rồi bạn ơi đùm chúng rồi bạn ơi Dây hộ tớ Ui luôn súng dai thật đây Nhưng mà còn có 13 máu thôi <laughs> Chết rồi đi luôn Rồi anh em thấy dã man Line up tối thượng Line up này chắc là phải gọi ờ, Đặt cho tên là line up 4 week tối thượng mới được Tuy nhiên là chơi xây dựng được thì rất khó Khó nhưng mà cuối game thì nó mạnh anh em ạ Dã man thật sự Tôi phải nói thật với anh em là nếu cái bộ uh, ờ, Wick Exit ấy với cái bộ Wick ẹp ấy nó có là meta ấy, thì gặp bộ này nếu mà anh em xây dựng được cái bộ này nhá thì cái bọn đấy nó tuổi con tuổi cháu nói thật luôn làm gì có tuổi mà so sánh với cái bộ này vào một phát nhá là kích hoạt hệ thống bất tử luôn cái con uh, sát đáo Devil nó tung trưởng một phát là bọn kia chết hết rồi bọn kia chết hết xong rồi bất tử mấy giây thôi đấy anh em thấy hay hãy để lại cho tôi một like nhá anh em nhá cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em bye bye